Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé thì kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu trong các clip à, thì cái cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 nồi bánh trưng rồi các bạn ơi thì các bạn thấy cái clip của mình hay ý nghĩa các bạn cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì quay trở lại vấn đề hôm nay thì mình chia sẻ với bạn về vấn đề đó phong thủy phong thủy hướng nhà xây của tuổi Bính Ngọ 1966 nhé là la mạng nhé <clears throat> của um, một số ờ, chú ờ, muốn xem cái tuổi ờ, Bính Ngọ về hướng xây nhà và màu sắc phong thủy rồi là Phật bản mệnh à, như thế nào thì thì hôm nay mình à, nhân đây mình chia sẻ với bạn về vấn đề là tất cả ai mà tuổi bính ngọ 1966 nhớ thì đây là hướng ờ, hướng xây nhà tốt nhất và màu sắc phong thủy và Phật bản bệnh Phật bản bệnh là như thế nào nhá <coughs> thì cái bính ngọ này á, thì quẻ là quẻ quẻ mệnh là đoài nhá quẻ mệnh là cung đoài xem là cung đoài nhá mình xem cung đoài ở đây là hướng nào cung đoài ở đây là hướng chánh tây các bạn nhé này, cung đoài này. đó hướng chánh tây như vậy, hướng xây nhà tốt nhất đó là hướng chánh tây nó cung đoài nhé hướng chánh tây này thì um, mỗi một là cung một mệnh đều có bốn hướng xây nhà tốt và bốn hướng xấu nhé thì mình chia sẻ luôn ở đây cho mình là bốn hướng tốt đấy hướng đầu tiên đó là hướng uh, à, chánh tây nhé hướng đầu tiên là hướng dẫn tây là phục vị nhé Đấy, là tốt này hướng thứ hai là tây nam là thiên niên là tốt này và hướng thứ ba là đông bắc là diên niên là tốt và hướng thứ tư là hướng tây bắc là sinh khí là tốt đây là bốn hướng tốt để chúng ta xây nhà nha mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng tốt để xây nhà và chia sẻ luôn bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng chắn bắc chắn bắc là hỏa hại chắn đông là tuyệt mệnh đông nam là độc sát chấn nam là ngũ quỷ đây là bốn hướng xấu không lên xây nhà nhé là của tuổi 1966 à, bính ngọ la mạ nhé của đây là của la mạ nhé đó thì um, mình chia sẻ luôn thì uh, từ thời um, khoảng chục năm hai chục năm về trước thì uh, có nhiều người đã xây nhà đã mua đất và xây nhà nhé mà bây giờ là biết là cái ngôi nhà của chúng ta xây là sai hướng sai hướng về cái hướng hướng xấu không có tốt thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn về vấn đề là ai mà đã xây nhà sai hướng thì mình chia sẻ cho các bạn về ba phương pháp để chấn chặt ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé rồi cái hướng đầu tiên đó là cái phương pháp đầu tiên thì dành cho những người nông thôn những người nông thôn ở quê thì cái đất thì rất là rộng thì có thể là mở thêm một cửa nữa đất rất là rộng thì có thể mở thêm cửa nữa ví dụ như là bạn đang xây nhà ở hướng chánh đông là tuyệt mạng hướng chánh đông là tuyệt mạng không có tốt nhá. thì bạn mở thêm một cửa nữa ở đằng sau nhá. các bạn không nên mở song song không nên mở cửa song song từ cửa trước mà nhìn ra cửa sau thì là về phong thủy không có tốt thì các bạn nhớ xây nhớ mở thêm cửa nó xéo như thế này đây là cửa trước đây là cửa sau nhìn xéo nhá đó nó xéo như thế này thì được thì sẽ là sẽ tốt thì mình sẽ mở cửa sau có nghĩa là hướng tránh tây à, tránh tây rất là tốt à, tránh tây cũng rất là tốt nhá đấy thì chúng ta mở thêm một cửa nữa thì phương pháp mở thêm một cửa như thế này thì nó có tác dụng có tác dụng như sau là một cửa nhà một hướng xấu và một hướng tốt thì nó sẽ cân bằng lại và nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm khí của cái hướng nhà xấu ra ngoài như là nó không để những từ trường xấu của hướng nhà xấu nó vào trong nhà nó hại gia chủ âm binh âm khí nó vào trong nhà nó hại gia chủ nhé ngăn chặn lại xua đuổi ra với phương pháp này mở thêm một cửa này thì nó chỉ có tác dụng là cân bằng và ngăn chặn chứ nó không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cho chúng ta nhé đó là dành cho người nông thôn rồi mình chia chia sẻ luôn cái cái cái phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai dành cho những người ở nhà phố nhà phố thì không thể nào mở thêm một cửa nữa không thể nào mở thêm cửa nữa thì đất chặt người đông không thể mở cửa nữa thì mình chia sẻ luôn thì các bạn có thể mua miếng thảm trải nhà miếng thảm trải dùng miếng thảm trải nhà thì dân miền Bắc thì biết thì biết dù hay dùng miếng thảm trải nhà là vào mùa đông vào mùa đông để lót nền nhà để chúng ta đi lại nó, nó, nó ấm chân nó không bị lạnh chân đó là miếng thảm trải nhà của dân miền Bắc khi sử dụng vào mùa đông còn cái miếng thảm trải nhà của dân miền Nam thì thường thường là sử dụng miếng thảm trải nhà đó để trang trí lại cái nền nhà lót nền nhà trang trí nền nhà đó là miếng thảm trải nhà mà xin thưa các bạn các bạn sử dụng cái miếng thảm trải nhà này thì phải sử dụng theo màu sắc phong thủy của bản mệnh của mình thì bạn cái quẻ cái mệnh của bạn là ngũ hành là thiên hà thủy thiên hà thủy có nghĩa là mạng thủy thì mạng thủy là màu tương sinh và tương hợp đó là màu trắng màu xám màu nghi màu đen và màu xanh nước thì đây màu đen xanh nước này đó là màu như thế này thì bạn có thể mua màu đen xanh nước như thế này mua miếng thảm màu đen xanh nước như thế này để lót nhà các bạn lót từ cửa chính ra hết đằng sau lót hết nền nhà thì phương pháp này cũng giống như phương pháp thứ nhất để cân bằng ngôi nhà và chấn chặt lại ngôi nhà xua đuổi những tà ma âm khí của hướng nhà xấu ra khỏi nhà nó sẽ không vào trong nhà để hại gia chủ được nhé các bạn nhớ là mình phải mua theo màu sắc phong thủy đó là trắng sáng nghi và đen xanh nước và bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu nâu đất màu vàng màu màu màu nâu, nâu đất là màu này nhé vàng nâu đất là màu này bạn không nên sử dụng màu sắc phong thủy là màu này không có tốt cho bạn nhé bạn chỉ dùng được là màu trắng sáng nghi và đen xanh nước nhé đấy thì chúng ta mua miếng thảm trải nhà đó nó từ từ nót hết nền nhà luôn nó từ đằng trước ra đằng sau nót hết nền nhà thì phương pháp này thì cân bằng ngôi nhà và xua đuổi tà ma ấm khí chứ nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân toàn lộc không có tác dụng gia tăng công ờ, gia tăng tài lộc cho chúng ta nhé rồi mình xin chia sẻ cái phương pháp thứ ba cái phương pháp thứ ba này sẽ vừa chấn chặt ngôi nhà mà xua đuổi tà ma âm khí mà còn thu hút công dân tài lộc cho chúng ta đây là cái vật phẩm phong thủy thì đây là cái quả cầu phong thủy và cầu phong thủy này nó làm từ đá thạch anh nó là đá này loại đá quý phòng cái ờ, miếng ờ, cầu quả cầu thạch anh này có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực kỳ là lớn nó từ trường dương cực kỳ là lớn mà nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm khí và chấn chặt lại ngôi nhà và nó thể còn gia tăng thêm sự gắn kết của gia đình những thành viên trong gia đình vợ chồng với nhau và những người trong gia đình nó là rất là tốt về cái quả cầu phong thủy này còn cái hang động thạch ăn tím này nó tác dụng nó là thu hút công dân tài độc thu hút công dân tài độc vượng tài vượng tài cho gia chủ ngoài cái công năng đặc dị là thu hút công dân tài lộc vượng tài này nó còn tác dụng đó là xua đuổi xua đuổi những bùa ngải bùa yêu bùa ngải khi trong trong khi trong nhà có người mà bị bùa ngải ép bùa này nọ thì cái phương pháp sử dụng vật phẩm này để chấn chặt và sử dụng nó có thể xua đuổi được những bùa ngải rất là tốt nhé rồi chúng ta lên mua cho mình hai quả cầu nhé mình xin thưa các bạn nên mua hai quả cầu này kích cỡ của nó là tương đương trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả chúng ta mua hai quả và hang một một hang độc thoại tím này tổng giá trị của nó thì không tới 10 triệu đồng không tới 10 triệu đồng nói chung là nó cũng rất là bình thường nó không có không có cao lắm đâu mà nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều gia tăng thêm sự tài lộc thu hút công nhân tài lộc và xua đuổi tà ma âm khí nhé thì các bạn lên mua cho mình hai quả cầu này nhé kích cỡ càng lớn thì càng tốt giống các bạn để ý đến giống như cái trụ nhà giống như cột nhà chúng ta mà càng lớn càng to thì càng vững càng chắc ngôi nhà càng vững càng chắc thì nó cũng vậy thôi các bạn mua kích cỡ càng lớn thì nó sẽ chấn chặt ngôi nhà chúng ta càng vững càng chắc nhé mà rồi xin thưa bạn là các bạn đặt vật phẩm này ở đâu nó có hai chỗ đặt các bạn đã nên đặt cái vật phẩm này ở cái bàn làm việc cái bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách hoặc là bàn tiếp khách không được để ở góc nhà và góc bếp không được để ở góc nhà và góc bếp nó sẽ sai phong thủy không có tốt cho gia chủ nhé thì chúng ta đặt hai quả cầu này ở trên ở ở hai cái cạnh bàn của bàn tiếp khách hoặc là bàn làm việc nhé ở hai cạnh bàn nhé rồi cái hai nộp thật ăn tính mà chúng ta để ở giữa hai quả cầu để ở giữa hai quả cầu để làm gì hai quả cầu này có tác dụng là chấn chặt những ngôi nhà trụ vững thì cái thằng này mà đứng được nó đứng ở giữa hai quả cầu thì nó càng cực kỳ là vững luôn về nó về là về tiền tài nó thu hút tiền tài vượng tài chúng ta mà nó được trụ vững ở giữa hai quả cầu thì cái vượng tiền tài của chúng ta vào nó thu hút công công nhân tài lộc cực kỳ là tốt mà nó trụ vững giống như là tiền vào mà khó mà ra nó tiền vào rất là chắc nên là tiền đã vô đã vào rồi thì khó mà ra nó rất là vững chắc nhá nó nó nó thể hiện chúng ta là tiền rất là vững chắc cho gia chủ nhá các bạn cứ để ý đi những cái vật phẩm những loại loại loại đá loại đá quý như thế này thì cái thời vua chúa người ta đã biết sử dụng thời vua chúa người ta biết sử dụng như là hoàng thượng cái ngọc ấn cái ngọc ấn ngọc tỷ ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng của vua chúa hồi xưa đó cũng sử dụng bằng loại đá này nó là đá thủy đá đá quý như thế này nhé rồi là những con con rồng con phượng cũng được làm bằng loại đá này mà màu sắc là màu trắng hoặc là màu xanh đó cũng bằng loại đá như thế này rồi là những loại trang sức của công chúa hoàng hậu hoàng tử cũng được làm bằng đá này và những miếng thẻ và những miếng ngọc bội của thái tử hay đeo rất ở lưng quần cũng làm từ đá này thì các bạn để ý đi tại sao những nhà những người vua chúa những người giàu có mới biết sử dụng nó cái này sử dụng để làm gì cái thứ nhất là nó có tác dụng gì đó giúp ích giúp giúp được người ta cái vấn đề gì đó thì nó mới được vua chúa sử dụng rộng rãi như thế này hầu như vua chúa nào cũng sử dụng những loại đá như thế này hoàng tử công chúa đều sử dụng những loại đá quý như thế này nhé. thì nó có công năng đặc dị gì đó thì đó các bạn để ý đi không thì các bạn cứ để ý đi các ngân hàng các ngân hàng hoặc là những cái nhà thương gia những nhà thương gia nhà bất động sản đầu tư bất động sản thường thường hay trưng bày những cái vật phẩm phong thủy này ở trong nhà để làm gì để người ta gia tăng thêm sự may mắn gia tăng thêm sự vượng tài cho người ta và chấn chặt lại ngôi nhà của người ta cho vững chắc Đấy, ở các ngân hàng cũng vậy ở các nhà đại gia cũng vậy đều sử dụng những vật phẩm như thế này nó cực kỳ là hữu hiệu nó công năng đặc dị cực kỳ là tốt cho gia chủ Đấy, nhé rồi thì um, là mình đã chia sẻ xong quan trọng nhất là bạn nên mua màu sắc phong thủy theo Phật theo màu sắc bản mệnh mình của bạn là màu trắng xám nghi và màu đen xanh nước trắng xám nghi và màu đen và màu xanh nước thì bạn có thể mua màu xanh mua loại quả cầu này màu xanh hoặc màu đen cũng được màu đen thì nó cũng có loại màu đen khói Đấy, còn nếu mà mua loại à, xanh thì có màu xanh Đấy, màu xanh như thế này nè đen xanh nước như thế này cũng được Đó, nó đều có riêng thằng này là có thế còn cái còn cái hang động thật ăn tím này thì thực sự ra nó chỉ có có ba màu màu tím này màu trắng này và màu nâu bên ngoài này một cái một cái hang động này thì thực sự ra nó không kỵ thằng nào hang động thật ăn tím này nó không kỵ về một mận nào cả mận nào cũng sử dụng được tới nó chỉ có quả cầu này thì chúng ta nên lựa chọn theo phong thủy bản mệnh của chúng ta nhé thì bạn nên lựa chọn màu đen hoặc màu xanh nước để mình sử dụng cái quả cầu này còn hang động thạch tím này bạn không bị khắc kỵ gì cả đều sử dụng được tốt bạn nào cũng sử dụng được cái hang động thạch tím này nhé đó quan trọng rất là quan trọng về màu sắc phong thủy rồi xin thưa các bạn còn bạn nào Bính Ngọ 1966 và Phật bản mệnh của bạn nhé Phật đây là Phật bản mệnh của bạn đó là Đại Thế Chí Bồ Tát các bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc mua cho mình một Phật bản mệnh đó là Đại Thế Chí Bồ Tát thì bạn nên mua cho mình màu đen hoặc màu xanh nước màu trắng cũng được trắng xám nghi hoặc màu đen và màu xanh nước phật bằng bệnh như thế này nhé nó cũng đủ màu ở trên đó nhé. bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu nâu đất là màu này bạn bị khắc kỵ bởi màu này nên các bạn hãy mua cái màu khác cho mình nhé để sử dụng thì vật phẩm Phật bán mận này nó có tác dụng đó là giúp cho chúng ta về về về tâm trí về đầu óc nó sẽ thoải mái hơn thông suốt hơn và hạn chế được những sự rủi ro hạn chế được những cái bạn bè xấu nôi kéo rủ dê chúng ta làm những việc không tốt những việc xấu mình sẽ có có cái suy nghĩ rất là thông tháo hơn nhé và nó cũng cần giúp chúng ta để gia tăng thêm sự uh, may mắn và tài lộc nhé đó là về Phật bản mệnh rồi cái cái màu cái phật à, phẩm vật phẩm tiếp theo đó là vòng phong thủy cái vòng phong thủy này thì bạn nên mua cho mình một chuỗi phong thủy như thế này Đấy, vòng phong thủy như thế này nhá thì bạn ra cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc mua cho mình một sâu phong thủy như thế này và nhớ cho mình là mua theo màu sắc bản mệnh của mình thì bảo của mình là màu trắng sáng nghi màu đen xanh nước thì bạn có thể mua màu như thế này đây là màu đen màu xanh nước này bạn mua màu như thế này nhé đó thì bạn lưu ý cho mình vào một cái điều này các bạn mua chuỗi phong chuỗi đó thì các bạn phải đếm tổng số hạt này là bao nhiêu hạt đếm tổng số hạt này là bao nhiêu hạt và các bạn chia cho 4 chia cho 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta mới được sử dụng một hoặc hai người ta người ta nói là vòng luân hồi sinh lão bệnh tử số 1 là chúng ta sinh ra số 2 là chúng ta lão lão là trưởng thành và già thọ là lão số 3 là bệnh thật thứ tư là tử sẽ chết đi thì chúng ta nên sử dụng đó là số 1 và số 2 có nghĩa là tổng số hạt mà chia 4 dư 1 hoặc 2 thì chúng ta nên sử dụng nó sẽ tốt cho chúng ta nhé đó rồi cái vòng phong thủy này thì các bạn nên đeo tay trái hay đeo tay phải Đấy, đeo tay trái có, có ý nghĩa khác nhau mà đeo tay phải có một ý nghĩa khác nhau ví dụ như hôm nay các bạn mà đi thăm người thăm người thân ở trong bệnh viện thì các bạn nên chọn vòng phong thủy chuyển sang bên tay phải để chúng ta đeo khi chúng ta đi vào những nơi bệnh viện này nhà xác này đám ma này đám tang này hay ra à, nghĩa trang tặng mộ này thì nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải để làm gì để nó để nó gia tăng thêm sự nó gia tăng thêm cái cái cái cái cái cái, cái, cái à, từ trường năng lượng dương cực lớn tại vì là những vật phẩm này mua ở các cái cửa hàng phong thủy uy tín thì nó đã được niệm chúa rồi nó đã điểm được niệm chúa rồi mà cái năng lượng của nó là đã có từ trường dương cực lớn rồi khi chúng ta kết hợp với tay phải thì nó tạo ra trừ từ trường dương cực kỳ là lớn nữa mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy thì nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm khí thì nó sẽ không đeo bám được chúng ta tại vì nó rất là sợ những cái từ trường sáng ánh sáng như vậy những tà ma âm khí nó rất là sợ những, những, những cái từ trường dương những cái từ trường mà sáng như vậy nhé Đấy, thì chúng ta nên chọn chuyển sang bên tay phải chúng ta đeo thì rất là hữu ích khi chúng ta đi vào những nơi âm bên âm khí như vậy hoặc là chúng ta đi bệnh viện đi khám bệnh như vậy chúng ta đi vào đó rất là có những cái âm binh trong đó âm khí rất là lạnh trong đó nên chúng ta phải đeo bên tay phải để nó xua đuổi được những cái tà ma âm khí ở trong đó tại vì trong bệnh viện thì nói chung là ở ờ, trong, nó có cái nhà xác như vậy đó nó đều có cái nói chung về tâm linh đều có cái sự à, sống ở trong đó chết đi nhưng mà về tâm linh nó vẫn ở đó nên chúng ta nên phải sử dụng vòng phong thủy bên tay phải thì sẽ tốt hơn Đó. rồi tiếp theo khi chúng ta mà đi à, đám cưới đám hỏi đi à, du lịch hay đi làm ăn hoặc đi làm chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái chúng ta đeo nhé thì đeo tay bên tay trái thì nó sẽ giúp chúng ta là gặp gỡ được những người những điều tốt những việc tốt những người uh, tốt nhé và hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường nó sẽ đem lại rất là nhiều may mắn chúng ta khi chúng ta đeo bên, bên tay trái nhé đó là rất là tốt rồi xin thưa các bạn này các bạn chớ nên mua hai vòng phong thủy mua hai vòng mà đeo hai tay các bạn mua vòng phong thủy mà đeo hai tay là sai lầm sai hoàn toàn không được sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay các bạn mua hai vòng cũng chỉ được đeo một tay thôi cũng chỉ được đeo một tay như mình thế này mình mua hai vòng cũng chỉ đeo một tay thôi nhé mà các bạn hãy nên nhớ thế này nếu muốn đeo hai vòng trên một tay như này các bạn phải mua tổng số hạt mỗi một vòng là 21 hạt hai vòng là 42 hạt nó vẫn là công sinh nó sẽ tốt nhất nếu chúng ta đeo vòng đeo hai vòng trên một tay thì nên mua mỗi một vòng là 21 hạt 21 hạt thì nó sẽ tốt cho chúng ta hơn nhé đấy là về phong thủy thì cái tại vì là cái vòng phong thủy mà đeo như thế này 42 hạt thì giống như là cái um, cái vòng cổ của những bé sơ sinh sẽ đeo đủ để sẽ đeo được là vòng vòng 42 à, hạt nó nhỏ nó nhỏ 42 hạt những, những, những ờ, bé sơ sinh nhỏ hoặc là có những cái loại cái chuỗi phong chuỗi mà của các thầy sư hay niệm chúa hay dùng cái phần này đó hoặc hoặc là 100 108 hạt hay là 116 hạt gì đó đấy là các nhà sư hay sử dụng những cái những vòng để làm thế này hoặc đeo cổ nhà sư hay đeo cổ này dài thế này này cái đó là 100 108 hoặc 116 gì đó còn dài nhiều hơn nữa tùy theo những ờ, người ờ, sở thích của từng người đeo loại ờ, vòng lớn hay vòng nhỏ tùy theo nhưng mà cái số hạt ý nghĩa của nó thì phải chọn theo đúng cái số hạt thì nó mới sẽ tốt được cho chúng ta đấy tránh là không được nên sử dụng những cái loại mà vòng mà chia hết cho bốn đó là cung tử rất là xấu cực kỳ là xấu nhá tuyệt đối không được sử dụng những cái, những cái vòng phong thủy mà mà mà mà, mà chia hết cho bốn mà cung tử không có tốt nếu mà các bạn mà sử dụng những cái vòng mà chia hết cho bốn như vậy á, thì các bạn chỉ nên sử dụng ở ở ở nơi đâu có nghĩa các bạn không nên đeo không được đeo mà các bạn chỉ sử dụng khi chúng ta niệm Phật khi chúng ta mà niệm Phật niệm niệm niệm, niệm kinh chúng ta cầm trên tay chúng ta niệm thì được nó rất là tốt nó cũng rất là hữu ích rất là tốt nhưng chúng ta không nên sử dụng đeo trên tay đó nên lưu ý về vấn đề này nhé thì đó thì cái uh, ờ, clip cái clip của mình đến đây là kết thúc thì các bạn thấy cái clip của mình hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ clip giúp mình nhé để kênh của mình được phát triển thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những cái gì về tâm linh lý số Đấy nhá. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé